sẽ đến lúc phải nói tạm biệt nơi đây tiếc nuối bao ngây thơ của một thời ngày mới tới lớp xa lạ không quen thuộc làm quen mới thấy vui ngày tháng trôi qua hồn nhiên mơ mộng nhiều vu vơ hãy lưu lại sâu trong trái tim mình lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cánh phương hồng còn vương nơi này tạm biệt từng lớp học buông giật chia tay rồi cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều lắm biết nhật nhé nơi này bye bye khi ve rộn ràng khắp sân trường là hè đến mang theo nỗi buồn hàng ghế đá bạn với tôi mỗi người mỗi phương trời dù buồn trong tim nhưng tôi gắng không khóc nước mắt đường tuôn trào khi xung quanh bạn luôn có trong đời lang thang đi trên sân trường vắng nhặt cánh phong hồng còn vương nơi này tạm biệt từng lớp học buồn giật chia tay rồi cho tôi yêu thêm nơi này một chút một chút thôi để tôi nhớ mai xa rồi sẽ nhớ nhau thật nhiều tạm biệt tạm biệt lúc ta đi với nhau khi tan trường nhé nơi này ta